khi mà cài đặt xong website á, nó sẽ cho mình mặc định một cái giao diện của WordPress nó cho mình tới ba cái giao diện lẫn, nhưng cái giao diện đầu tiên nó sẽ cho mặc định Ha, mặc định nó như vậy đó bây giờ mình đăng nhập lại ha thì à, cái trường đăng nhập của nó là như vậy mọi người hoặc là admin gì đó bật red admin nha nó cũng ra cái trường này ha đây là gọi là trình quản lý website rồi cái bước này là mình có một website rồi đó mọi người mình có website cơ bản rồi đó nó cho mình những cái giao diện cơ bản nè nói website mình gì đó website là mình xong website rồi đó à, mọi người lên vô phần giao diện mọi người cài ha người lấy vô phần giao diện nè nó có nó cho mình ba cái giao diện này nè ba giao diện này ba diện miễn phí ba giao diện là nó cho mặc định luôn hoặc là mình có thể lít vào thêm giao diện mình tìm những giao diện trên mạng á trên ờ, trên ờ, WordPress á trên nền tảng WordPress á nó sẽ cho mình rất là nhiều giao diện mình mình có thể sử dụng ha người để ý là những giao diện nào nó cho mà cần xem thử nè người lấy chờ xem thử mọi người sử dụng nha giao diện trên này thì nó cho mình miễn phí hết người có thể cài giao diện mọi người dùng ha đó có những giao diện nè mọi người mình lít vào xem trước đi ha đó. đây là những giao diện miễn phí rồi nó rất là nhiều giao diện khác nhau giao diện bán hàng luôn nè mọi người mọi người cứ, cứ tải giao diện này về dùng ha nó có một giao diện flash yeah. giao diện này thì nó nó không miễn phí nên nó không không cho hiển thị đây thì uh, website của Giang chạy á, là Giang dùng giao diện Blacksum này đó mình là cài đặt website xong mình đã mình đã đã cài đặt xong rồi đó bước tiếp theo là mình phải à, phải à, nếu mà mọi người dùng giao diện miễn phí thì mọi người cứ lên đó thì nó cho giao diện miễn phí giao diện trên đó thì những cái nền tảng những cái đơn vị họ họ họ tạo ra cho mình nhưng nhưng giao diện miễn phí thì nó có rất là nhiều hạn chế thì bởi vậy mình phải uh, uh, uh, uh, cần có một cái giao diện nhưng mà bước đầu tiên mà tải giao diện á thì mọi người chuẩn bị giúp Giang một cái, cái cái vấn đề này là giai đoạn này là một giai đoạn giống như website của mình giống như một cái cái đảo hoang gì đó có nghĩa là mình mới làm mà đảo hoang không ai biết đến đâu thì giao diện giao website mình chưa có gì hết mình mới có gọi là thiết lập xong cái cái vấn đề gọi là là website thôi vấn đề tiếp theo là mình phải chuẩn bị những hình ảnh như logo nè logo của của website của mình nè ha rồi banner nè rồi hình ảnh nội dung nè ha thì mọi người có thể tải về trên mạng ha hoặc là mọi người à, tự thiết lập ha rồi nội dung sản phẩm bài đăng mọi người phải chuẩn bị sẵn luôn hàng loạt luôn ít nhất là mọi người phải tải từ chuẩn bị sẵn cho mình là năm cái nội dung năm cái cái dự án khác nhau rồi à, năm cái ờ, bài viết về ờ, dự án đó là giống như chủ đầu tư họ chia sẻ năm dự án có nghĩa là năm bài viết đó là chung một dự án thôi giống như ờ, dự án Selector hai chẳng hạn gì mọi người coi coi chủ đầu tư họ bia trên báo mọi người copy về là nhanh nhất rồi cái cái bước thứ tư là mọi người tải giao diện về giao diện có nghĩa là mọi người sẽ mua giao diện hoặc là tải trực tiếp trên trên cái cái phần phần nãy Giang chia sẻ đó miễn phí đó nha còn mua giao diện mọi người nên lên lên trang à, Envato Market Market ha thì trên này là họ chuyên bán giao diện thì trên trang này nó bán rất là uy tín nha có nghĩa là những cái đơn vị bán giao diện này á, à, nó phụ thuộc vào cái trang này cái trang này là một cái trang trung gian cái trang này đưa ra để bảo vệ cho người dùng giúp cho người dùng được bảo phép bảo vệ rồi à, khi mà nhà những cái đơn vị mà thiết kế họ update lên lên đây á là mình sẽ được update theo luôn ha rồi à, mình mua á, mình sẽ không bị dính mã độc nha dính mã độc website của mình á có nghĩa là khi mình tải website trên mạng về mình không mua á thì những cái đơn vị mà họ cho mình tải miễn phí đó họ sẽ bonus cho mình họ tặng kèm cho mình một cái mã độc mã độc đó thì ăn cắp thông tin người dùng là thứ nhất ăn cắp thông tin của website của bạn là cái thứ hai rồi à, trong quá trình mã độc đó nó chạy đó thì google nó phát hiện nó sẽ nó sẽ đánh giá cái tên miền của mình xấu luôn có nghe tên miền của bạn á nhiều khi bạn đang dùng một cái cái giao diện nào đó mà có một cái đơn vị một cái cá nhân nào đó để thiết kế cho bạn chẳng hạn gì đó và cá nhân nó cũng đi ăn cắp những cái giao diện trên mạng về tải cho bạn luôn cái này Giang chia sẻ là sự thật nha mọi người bạn đang dùng của một đơn vị cá nhân nào đó họ tại làm cho mình họ làm cho bạn và họ họ họ tải giao diện WordPress trên mạng về và giao diện nó nó bonus cho bạn một cái mã độc thì website của bạn dính mã độc thì có khả năng website các bạn sẽ bị dính mã độc rất là nhiều thứ ha. mã độc gọi là virus đó nha mọi người virus độc hại đó thì đó giống như con người hiện nay bị virus corona thì website nó cũng bị virus một cái virus nào đó nó rất là độc hại để nâng cấp thông tin của bạn nếu bạn tiết tiền thì bạn cứ cứ dùng những cái cái cái template mã độc đó không sao hết sau này có vấn đề là bạn tự chịu khách hàng của bạn bị mất thông tin bạn bị mất thông tin khách hàng các thứ các kiểu rồi sau bạn chạy website đó trên uh, mobile thì có khả năng là những cái tài khoản ngân hàng của bạn bị nó ăn cắp thông tin luôn nha bạn nha mọi người cái chuyện đó bình thường nha à, mọi người nói tại sao nói tôi không có dùng gì hết tại sao tại sao ờ, tại sao website của tôi bị dính mã độc tại sao tôi bị mất thông tin người dùng và vô tình mình website mình đưa tới khách hàng khách hàng người ta vô tình người ta chia cập từ website của mình khách hàng cũng bị dính mã độc luôn nha mọi người khách hàng cũng bị ăn cắp thông tin luôn nha rồi mọi người hiểu không nếu mà mọi người à, cứ dùng miễn phí thì nó sẽ bonus cho mọi người mã độc như vậy đó mọi người phải cần phải xem lại website cá nhân mình luôn nha mình đừng có ý y website của mình vô tình là nó sẽ hại bản thân mình và hại luôn khách hàng của mình đó chính vì vậy dùng website là phải kiểm tra cho kỹ à, giúp gian một cái Giang có một cái uh, Facebook này Facebook này mọi người kết bạn với Facebook này giúp Giang ha Tại vì Facebook này Giang chuyên hỗ trợ về marketing á Giống như anh chị nào muốn hỏi marketing gì vô Facebook này hỏi ha. Sau này Giang không, không trả lời trên Facebook chính Giang, Giang chạy khách hàng Thấy nghe mọi người Kết bạn với Facebook này giúp Giang nha Hỏi thì lúc nào Giang giống như tối tối Giang rảnh á, Giang mở lên Giang xem Giang sẽ trả lời